Đà Lạt là nơi dừng chân nghỉ dưỡng là một thành phố đáng sống thì à, khi cả nhà mình đến với thành phố Đà Lạt thì à, ngoài những cái tấm hình à, check-in cho mình thật là đẹp để về làm kỷ niệm thì nơi thành phố Đà Lạt này còn có một cái đặc sản nữa đó là món lẩu gà lá é nha cả nhà khi mà mình đến với thành phố Đà Lạt thì mình sẽ phải thưởng thức cái món lẩu gà lá é này để khi mình về thì mình sẽ không phải hối tiếc những gì mà khi mình đi đến Đà Lạt thì hôm nay anh hướng dẫn viên ông cũng có quen một cái quán ăn lẩu gà lá é rất là đặc biệt rất là ngon thì anh sẽ mời cả nhà mình đi đến à, đó để thưởng thức thì mình cũng mời cả nhà mình cùng đi à, nếu mà cả nhà mình đi đến thành phố Đà Lạt thì à, không có đoàn tour hướng dẫn để mình đi ăn những quán lẩu á, thì mình cũng à, giới thiệu cho cả nhà mình đó là cái quán ăn à, giường tao ngộ nha cả nhà ở đây thành phố Đà Lạt thì cái món lẩu gà lá é của giường tao ngộ rất là nổi tiếng luôn đó à, cả nhà mình đến đây thì hãy ghé vào quán đó ăn này giá cả cũng rất là rẻ giờ hiệp cái thành mời cả nhà cùng đi nha đây Đà Lạt thì đi dọc đường của Đà Lạt đó cả nhà những cái hành lang á mở những cái quán gốc nhỏ rất là nhiều và cũng nhiều các thức ăn đặc trưng của Đà Lạt người dân của Đà Lạt à, các bạn trẻ giống như là ở à, nơi khác đến để à, du lịch hay là ở đây cũng vậy mình thấy rất là đông mọi người đến đây dùng buổi tối ở những cái quán cốc lề đường đó cả nhà thường quán góc ngoài đường lề đường Đà Lạt vào buổi tối này thì mọc lên là sữa đậu nành đậu xanh đậu phộng tất cả là đồ sữa nóng cả nhà đây à, tàu hũ và những món nướng đây cả nhà mình thấy không mình cũng như bao nhiêu người khách du lịch khác khi họ đến với à, thành phố Đà Lạt thì hầu hết ban đêm thì người ta thích đi à, bộ hơn tản bộ hơn là người ta đi xe cả nhà cả nhà thấy không đường phố Đà Lạt về đêm là rất là nhộn nhịp đây là không khí của à, những cái à, à, mà mùa Covid còn còn nha cả nhà chứ nếu mà không có Covid thì mình nghĩ là nó còn đông đúc hơn nó còn rộn ràng hơn đó cả nhà à, hình như là hầu hết là những người mà đến đây tham quan du lịch đó cả nhà và buổi tối là mọi người thích đi tản bộ hơn là là đi xe à, hoặc là nếu mà đi xe á, thì mọi người sẽ ở đây nó có, có xe xe điện cả nhà hoặc là xe đạp cả nhà xe đạp đôi xe đạp ba gì đó mình à, thuê là một giờ mình đi bao nhiêu tiền cũng rẻ lắm à, dưới uh, xe đạp điện ở nhà thấy không rất là đông luôn cả nhà đến với thành phố Đà Lạt thì Hiệp Cách thành cũng tin là cả nhà mình à, cũng giống như mình vậy thôi sẽ phải một lần dừng chân và thưởng thức cái món lẩu gà lá é này gà thì ở đâu mình cũng có ăn hết cả nhà nhưng đặc biệt ở thành phố Đà Lạt gà nấu với lá é nó là một cái đặc sắc một cái đặc trưng của vùng núi Tây Nguyên cái lá é thì nó rất là giống cái lá quế của miền Nam mình nó có cái à, vị à, quế thơm rồi nó láng mịn ở trời mà xe xe lạnh này mình kêu một cái lẩu à gà lá é ra mình làm một chén thì ôi là thật tê tái luôn đó cả nhà ơi nó ấm lòng làm sao luôn á là một cái thành phố mà mình có cảm giác là à, những người mà có tiền hoặc là những à, à, những người mà muốn đến đây à, vui vẻ để à, mà nghỉ dưỡng đó cả nhà thì à, hầu như người ta sẽ chọn cái thành phố Đà là không khí thì lúc nào cũng mát mẻ rất là nhiều những cái nhà hàng ăn mà buổi tối á cả nhà như ban ngày ban ngày thì mình không thấy nó gần gỡ đèn lắm nha tại vì à, buổi tối thì mình thấy khi mà thành phố nó lên đèn thì Đà Lạt nó mới chìm vào trong rồi cái thành phố mà rất là lung linh mình à, muốn đi à, review à, rất là nhiều nơi nữa rất là nhiều tỉnh thành khác nữa để cho cả nhà mình xem nhưng mình cũng còn hạn hẹp về kinh phí cũng như là mình cũng ít có thời gian nên cả nhà mà xem video của hiệp khách Thành thì ủng hộ cho mình để hiệp khách Thành có những cái động lực yêu mến à, cả nhà được cả nhà yêu mến thì à, các thành sẽ à, làm những video đặc biệt hay hơn và nhiều cái điểm du lịch mới mẻ hơn để được gửi đến cho cả nhà mình xem mình là thuộc dạng du lịch ít tiền nha cả nhà đó, thì mình sẽ đi những nơi ở vừa trong cái tầm tay của mình vừa ở trong cái túi tiền của mình còn nếu những ai mà không có điều kiện như có tiền mà không có thời gian hay không có sức khỏe hay những người có uh, sức khỏe à, hoặc à, có thời gian thì lại không có tiền thì à, mình cũng có thể du lịch qua qua, qua màn ảnh nhỏ của kênh à, Hiệp Khách Thành VN nha cả nhà à, mình cũng có thể thưởng thức à, những cái điểm du lịch của mình đó. mình à, nếu mà kênh của mình phát triển thì à, mình sẽ à, có tiền để mình à, làm những cái à, ẩm thực những cái địa phương mà cái nơi mình đến đó cả nhà à, để mình đặt chân của nó là cái gì thì ở trên đây mình cũng có làm nhưng mà nó không có đặc sắc lắm thì mong sự ủng hộ của cả nhà nha cả nhà à, cả nhà mình à, nếu mà xem video thấy hay thấy thương thì khách thành thì à, hãy ủng hộ cho hiệp khách hành để à, mình có cái động lực mình làm những cái video hay đó là mình bằng cách là à, bấm like share và đăng ký kênh miễn phí nha cả nhà à, cảm ơn cả nhà thân, thân yêu lắm nha cả nhà ơi ok giờ mẫu mấy người vậy dạ hải sản tươi sống ốc út như đó à, thấy hấp dẫn không không biết nhậu ở đâu cho nhìn thấy vô thấy hấp dẫn rồi đó à, xe với từng hầm đồ đến đây mình nghe cái mùi à, khoai lang nướng đậm chất của Đà Lạt đó cả nhà thường ở Sài Gòn thì à, khoai lang mình ít khi nào mình ăn đó. nhưng mà khi đi ra Đà Lạt là mình thưởng thức để nào là khoai lang nướng nào là sữa đậu nành nóng nhưng ở Sài Gòn thì à, rất là ít khi dùng đây quán cũng rất là nhiều người đây rất là đông khách cái à, đặc trưng của cái lẩu gà lá é đó cả nhà là nó không nấu cùng với bất kỳ một cái loại rau củ nào nghe cả nhà nó chỉ nấu lá é với thịt gà thôi đó, nó nhưng mà nó lại rất là ngon cái vị chua ngọt của cái lá é rồi hòa quyện với cái mùi thịt gà thơm nồng ôi nó tạo là ra một cái phong cách một cái à, đặc biệt của cái người à, dùng tây nguyên đặc sản của họ đó tại là, là rất là ngon cả nhà cái khẩu vị mới lạ nó làm cho mình khi đến đây mình ăn mình là cảm thấy rất là rất là hấp dẫn một cái món ẩm thực mà theo cái tên gọi là gà lá é đó cả nhà khi cả nhà mình đến đây thì không thể nào à, thiếu của cái người dân Đà Lạt cũng như à, du khách mà đã một lần đến dưới thành phố Đà Lạt thì phải thưởng thức cái món này thôi nó đậm vị thơm ngon và từng giọt từng giọt nó làm mê lòng của à, du khách Đà Lạt khi mà đến thưởng thức cái món lẩu gà lá é này cả nhà đây bây giờ mình cũng sớm giờ đi cũng đói bây giờ mọi người cũng thưởng thức cái món lẩu gà lá é cả nhà thấy không mới đây sơ qua là nó lưng nồi rồi đó đó thì à, bây giờ mời cả nhà cùng đánh chén với à, hiệp đức thành cái món à, lẩu gà lá é nha cả nhà ơi dưới cái tiết trời xe lạnh của đà lạt ha mình gấp vào trong chén một đũa mì nè rồi mình cho vào một thịt gà rồi mình thêm một ít nước vào mình đưa lên miệng mình thưởng thức trời ơi nó thơm cái mùi lá é nó hừng hực cái mùi thịt gà cả nhà mình ăn trời ơi giờ phút này nó ngon dữ lắm luôn cả nhà ơi nó quá tuyệt vời luôn Dạ. quan trọng uống bao nhiêu vậy á rồi cuối cùng à, cũng một đêm à, thưởng thức món lẩu gà lá á à, ăn uống no nê nè 26 người lớn là năm trẻ em thì à, có 1 triệu 520 ngàn thôi cả nhà cả nhà thấy không nó rất là rẻ luôn giá quá bình dân luôn nên à, cả nhà mình đến với thành phố Đà Lạt thì nhớ thưởng thức cái món à, lẩu gà lá ép thì cái Thành nói nghe cả nhà thì à, khi đi đến Đà Lạt thì mình ăn gì và mình mua gì thì cái video này Hiệp Bách Thành muốn gửi đến cho cả nhà mình xem để cả nhà mình có thể biết khi mình đi đến Đà Lạt thì mình sẽ thưởng thức những gì mua sắm ở đâu à, đó là cái lựa chọn của nhà, à, quý khách đến thành phố Đà Lạt du lịch nha cả nhà rồi lên đường hết xong bây giờ mình đến ờ, một cái cơ sở sản xuất đặc sản Đà Lạt Thanh Hiền đó, mình ờ, thưởng thức mứt ở đây ờ, mình quay cái chỗ mứt của à, thức mứt của Đà Lạt rất là nhiều loại mứt nha cả nhà đây dâu tây dâu tầm mình quay một vòng ha rất là nhiều rất là nhiều luôn đây là một cơ sở sản xuất bánh kẹo à, mứt đặc sản của Đà Lạt Thanh Hiền thì khi mình đi đến Đà Lạt thì à, tour xe cũng như là đầu hướng dẫn viên thì người ta sẽ giới thiệu cho mình những cái lò kẹo mứt cả nhà để cho mình đến đây à, mình thưởng thức và mình mua thì khi mình đến đây thì người ta sẽ cho mình ăn tất cả những cái loại mứt trong cơ sở người ta có làm để cho mình thấy cái nào ngon mình mua à, cả nhà tất cả luôn nha cả nhà khi mình ăn xong thì à, mình sẽ thưởng thức cái ngon của người, của của nơi này và mình mua cái à, đặc sản của họ nhưng à, hiệp khách thành cũng đã có đi đà lạt thì cũng có đến những cái hãng bánh kẹo này thì cũng gửi đến cái thông tin như thế này thì mình đi đến đây thì mình thưởng thức được rất là nhiều món người ta bán ở đây thì người ta bán món gì ta cho mình thưởng thức món đó nhưng duy nhất một điều là nó mắc hơn ở ngoài nha cả nhà ví dụ một hộp mứt ở đây cái giá của nó là 30 à, ngàn đi thì ở ngoài chợ Đà Lạt có cả nhà là nó chỉ có 20 ngàn ngay cả nhà thì mình không biết là tiền nào của nấy hay là theo thương hiệu như thế nào nhưng mình cũng gửi đến cái thông tin giống như vậy để đến cả nhà mình cùng biết cả nhà để khi cả nhà mình à, có dịp đến với Đà Lạt thì à, có mua sắm những quà lưu niệm hay những đặc sản của Đà Lạt thì mình sẽ có cái sự lựa chọn hơn đó, ở đây là bánh kẹo là đủ thứ đủ các loại mình tiện hơn một cái là mình sẽ không có phải đi kiếm hơn cả nhà nó giống một cái siêu thị bánh mứt vậy tại vì cái lò người ta làm bánh mứt mà nên người ta tập trung đầy đủ tất cả những đặc sản của Đà Lạt để cho mình à, lựa chọn tại chỗ cả nhà à, mình thưởng thức tại chỗ luôn đó thì mình à, được khác hơn chỗ đó như vậy nhưng à, cái giá thành thì nó cao hơn ở ngoài cả nhà đó, thì như thì cái thành đã thông tin ở trên vậy đó nó, nó, nó rất là cao có thể là dụ như ở đây nó bán một món là 35 ngàn như ở ngoài chợ Đà Lạt thì nó chỉ có 20 hoặc 25 đó mình cũng có mua rồi nên thành ra mình biết thì mình gửi cái thông tin này đến cho cả nhà để khi cả nhà mình có dịp đến Đà Lạt thì à, có sự lựa chọn là mình sẽ mua những đặc sản bánh mứt ở những cơ sở nơi nào mà cả nhà ăn ngon nhớ mua nha cả nhà ăn ngon là nhớ mua ủng hộ nha Atiso ngon nè em mua cho con này đi hay tới cơ sở người ta sẽ um, cho mình thưởng thức những à, thứ trong à, cơ sở người ta làm mình ăn nếu mình thấy ngon thì mình mua ngay cả nhà cái này là cái gì hồng hay gì á mứt hoa hồng đúng rồi hồng á còn cái này cái gì xoài à, sao ăn ăn ăn cảm giác thấy sao à, cô te ăn ăn mất cái cảm giác thấy sao ngon không ngon ngon à, này hả cái này làm như là tắt vậy á ừ, em nói giao quýt cho bữa gì đó ăn rất là ngon luôn rồi mình ăn xong rồi mà cái mình đi chợ hết sảy đây cả nhà ai đến đây cũng uh, sắm sửa cho mình ờ, một vài món uh, mức yêu thích này kẹo dẻo câu rồi Nước nha bà Bà đang sấy dẻo Bà đang sấy nè, bà đang sấy nè Ông treo gió Ông lên cả nhà Đó, thưởng thức ngon rồi à, Ai cũng muốn mua Danh trà tâm đắc, trà xâm dứa hồi nãy như mình muốn uống nước cốt dâu tây phải không ba? hồi nãy mình uống nước cốt dâu tây đúng không vô tay nước này nè không phải cái nước đó đúng rồi nãy cô cô nhân viên nói rõ rồi bỏ vô sao hay cô nhân viên nói rõ nó giết. vậy. À. vô tầm ừ rồi để lại đi lấy cái kia đây một vòng thì ờ, cái sản phẩm của mình mua nè nhóc nó lấy cho này một gỗ kìa cả nhà đây hai đây là mứt dâu đây, mứt dâu mứt dâu đây mứt dâu ôm ca ma trồn rồi cà phê trồn rồi cà phê trồn mứt mứt hoa hồng nè à, mứt hoa hồng ok mứt gì đây kiwi kiwi kiwi kiwi sấy nè ở kia là cái um, đây Khoai tây sấy không ai nè Ờ, khoai tây sấy không ai Khoai lang dẻo Khoai lang dẻo nè Lấy mẹ miếng coi Rồi, vô tay Nó mua hồi chắc hết tiền Rồi, vô tầm Rồi, đó rồi đó Đó rồi Cô tí đi này thì tới uh, cửa hàng nhà nha Cái hàng Thanh Hiền Thanh Hiền nha Cái đang sấy Mít xây Tới bên sông Hương nha Tới bên sông Hương nha Đây là trái cây sữa Đây trái cây sữa Dâu sữa kia 50 à, cái này 60 hả? Đây, cái này thôi chứ đâu có được rồi đúng rồi. Ở đây bộ mua 5 hộp tặng một hộp hả? Trong một loại giống như 5 chai lớn mới được tặng cho nhỏ, 10 hộp giống nhau mới được tặng. À, vậy hả? Tưởng là, là mua 5 hộp rồi tặng một hộp chứ. Ồ, oh, anh dữ. đây đây là giỏ quà của em nó em nó nay được tí chị là, là các em nó mua bao nhiêu nào ít quá à. rồi em dứa sáu chục cộng lấy bo với lại một trăm trăm. trăm trăm trăm hai hai ba ba sáu bốn bốn bốn 120 300 320 360 440 490 570 600 40 ngàn 640 Gì sáu trăm. 600 640 à, Còn sáu trăm hả? cả nhà mình ờ, đến với Đà Lạt thì ờ, ở ghé cái này là cô tặng cho con Văn ờ, Hiền nha con là mình con tôi rất là Văn Hiền cảm ơn cô đi cảm ơn cô trời người tôi về nhà mình thấy cái gì ngon alo chị chị gửi tận nơi cho à, chị tận ê cuối cùng chị hiệp khách hàng cũng mua một hộp sáu trăm tư riêng ăn không cho cho tròn Hỏi là rồi mua cây kem Mới hết rồi có nguyên mới nó kia xin xin xin cái rồi còn có quen ăn là hiểu là hiểu là nói gì nói gì là còn cái học không đó là cái này nó, kinh nghiệm một lần rồi bữa nó mua cây kem rồi mấy nó kia xin xin rồi nó cho rồi còn cái que không đây nè lá đường đó cái này ngon nè à. Rồi tạm biệt Bức Thanh Hiền nha Tạm biệt Bức Thanh Hiền Ăn vô là ghiền Ăn vô là ghiền, yeah Mua lô, mua, mua, mua nhiều hết tiền Yeah, mua nhiều hết tiền, yeah